Làm người ai cũng biết rằng cống ơn cha mẹ sánh bằng trời cao, nuôi con khó nhọc biết bao, năm dài tháng rộng nói sao cho cùng. Thương con thương cái ngập tràn, tình thương cha mẹ ai nào sánh hơn. Con đau cha mẹ lo âu, con bệnh cha mẹ buồn rầu không yên. Con khóc cha mẹ nhói tim, xót xa đau đớn lệ tuôn đầm đìa. Con cười cha mẹ cũng cười, con vui cha mẹ không gì vui hơn. Thương con cha mẹ kể chi, nhọc nhằn cực khổ cũng vì nuôi con. Hỡi ai còn chữ lương tâm, nghĩ suy cho thấu tấm lòng mẹ cha. Hãy nhớ lại công ơn cha mẹ, chữ cù lao dưỡng dục quên mình. Kể gì gian khổ nhọc nhằn, nuôi con tháng rồng năm dài biết bao. Thương con từ thuở nào trong bụng Với hình hài vừa tưởng nên thân Thương con trong bụng mới mang Tháng ngày yêu mến sớm hôm giữ gìn Lòng thương con vô cùng vô tận Kể sau cùng lòng mẹ lòng cha Thương con cha mẹ thiết tha Chăm lo từng phút từng giây từng giờ Nhìn thân mẹ đứng ngồi lo lắng Suốt thời gian chín tháng cưu mang Mong con mong mãi bình an, mong con toàn vẹn sớm nên hình hài. Lòng cha mẹ như trời như biển dành cho con tất cả hy sinh. Kể gì thân xác héo hon, kể gì gian khổ gian nan khốn cùng. Mẹ xin con cả giờ đau đớn. Chiều đớn đau trông thấy mặt con, dẫu rằng mẹ có chết đi miễn sao con trẻ bình yên cõi đời. Ôi người mẹ biển trời nhân đức Lòng thương con trên hết vô biên Thiên liêng tình mẹ thiên liêng Biển trời khó sánh tình thương biển trời Kìa con trẻ chào đời bật khóc Kìa người cha sung sướng làm sao Chàng đầy yêu mến thương yêu Nhìn con cha mẹ xiết bao vui mừng Lòng cha mẹ mấy từng yêu dấu Lòng thương con rộng lớn vô biên Đất trời chẳng thể trọng hơn, thương con cha mẹ quên đi nhọc nhằn. Lần từng ngón tay bồng tay bế, niềm thương yêu chăm sóc từng giây. Con đau cha mẹ cũng đau, con rầu cha mẹ rầu theo từng hồi. Nghe con khóc hải hùng lo sợ, con biến ăn cha mẹ lắm lo. Tháng ngày khổ cực biết bao, công lao trời biển nói sao cho cùng. Nhìn con lật con bò con nói Nhìn con đi con lớn lòng vui Ai ơi này hỡi ai ơi Nghĩ suy cho thấu biển trời mẹ cha Ôi chữ hiếu thâm sâu vô tận Nghĩa đáp đền công mẹ ơn cha Chỉ cần con ấm mình lên Mẹ cha không ngủ suốt đêm sợ rầu Nhìn con trẻ ấm mình già xót Tiếng khóc con đau đớn lòng cha cầu trời khấn Phật sớm đêm phù trì hộ độ cho con của mình. Tim sắt đá cũng còn tan chảy với tình thương trời biển bao la, tình thương dành hết cho con cả đời như thế công ơn tận cùng. Lòng cha mẹ ai nào sánh được sự hy sinh tột bực vì con, kể gì non núi núi non, đất trời rộng lớn cũng không so bì thử ôn lại có gì không đúng công mẹ cha năm tháng nuôi con. Gian nan khổ cực gian nan, vậy mà vui vẻ không than một lời. Ngồi ôn lại mới thời thấy rõ lòng thương con như núi như non. Con ốm cha mẹ hoang mang, đút cơm mớm sữa biết bao khổ nàng. Nhìn con lớn lòng mừng vô tả hơn được vàng hơn cả bủ châu đưa con đi học sớm hôm thương con cha mẹ theo chân đến trường kìa gió bụi chân trời mưa nắng mẹ cùng cha tìm kiếm gạo cơm nuôi con vất vả sớm hôm miễn sao con được nên danh làm người bao năm tháng miệt mài lao khổ thân bọc da bao nỗi chuân chuyên kiếm tiền của cải nuôi con vàng dày gió bụi phóng sướng cuộc đời Công ơn ấy có gì sánh được tình thương kia muôn vàng núi cao, sanh thành dưỡng dục cù lao biển trời công đức kể sao cho cùng. Khi nghĩ đến lệ chào nước mắt, công mẹ cha ơn đức dường bao, công lao trời đất công lao bao giờ trả được chút ơn sinh thành. Trong trời đất có gì hơn hiếu, mất hiếu rồi hòa đến chẳng sai, chết đi hồn đòa âm ti khó mong trở lại đầu thai làm người làm con phải nghĩ thế nào công ơn dưỡng dục cù lao biển trời nhất là cha mẹ về già mắt mờ bệnh tật không người tựa nương nếu còn chưa mất lương tâm phải nên chăm sóc sớm hôm phụng thờ bất hiếu tội lớn vô cùng tránh sao quả báo nhãn tiền theo tai Sống thời hết hòa đến tai, khó nên nghiệp lớn khó xây danh vàng. Bất hiếu phạm luật thiên đình, tránh đâu cho khỏi luật trời chuyển xoay. Chết đi hồn đọa âm ti, chịu nhiều khốn khổ mấy khi yên lành. Bất hiếu trời hại trời hành, hồn linh vất vưởng xoay vần hòa tai. Quên đi nghĩa mẹ ơn cha, tội nào hơn nữa khó qua nạn trời. Người nào quên cội quên nguồn Công cha nghĩa mẹ cùng là bề trên Lương tâm đánh mất còn chi Thánh thần xa lánh tai bay họa cùng Người nào nhớ đến cội nguồn Công cha nghĩa mẹ biển trời công lao Hiếu nghĩa là đạo chí cao, cha trời địa mẫu lúc nào cũng khen. Làm con hiếu nghĩa vi tiên, chăm lo phụng dưỡng mới nên con người. Kinh Luân đã giải phân trần, đâu là cội phúc, đâu là họa tai. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Trần gian là cõi tạm trường thi, phạm vào bất hiếu hết mong về trời. Làm con hiếu đạo vẹn toàn, lo gì chẳng được sang giàu hiển vinh cha trời lựa lọc cháu con lựa người có hiếu thưởng ban phúc lành ban cho chói rạng công danh vinh hoa phú quý giàu sang sang giàu mãn thân hồn được về trời về nơi tiên cảnh vĩnh hằng tiêu diêu ngược lại bất hiếu chẳng nghe sống thời khốn khổ chết đi ngục tù bất hiếu quả báo hải hùng luân hồi đọa lạc vạn bề đớn đau dù vua hay chúa đều chung để tâm bất hiếu hết mong phước lành, Diêm vương thọ lệnh thiên hoàng, luật trời phân xử rõ ràng phân minh, bất hiếu tội lớn khó dung, ai mà phạm phải liệu lo sửa mình, thành tâm cải hối tội tình, chăm lo trả hiếu đáp đền công ơn. Công cha nghĩa mẹ vô biên, phải nên phụng dưỡng sớm hôm tôn thờ, lương tâm sáng tỏ được rồi bao nhiêu tội ác tan thời biển tan phước trời tự đến trời ban ấm no no ấm giàu sang sang giàu lớn lên đã lập gia đình cũng nên lui tới để gần mẹ cha thành tiên thành phật đâu xa từ chống hiếu nghĩa mà ra chẳng nhầm cha già mẹ yếu mắt mờ trông vào con cái biết nhờ cậy ai Bất hiếu bỏ mẹ bỏ cha, bơ vơ khốn khổ ngày già hẩm hiu. Dù cho danh lợi bao nhiêu, để tâm bất hiếu còn chi đạo người. Phật tiên thánh chúa bao đời, tôn thờ hiếu đạo đứng đầu xưa nay. Đạo hiếu đệ nhất cao thâm, nếu mà bỏ mất còn mong được gì? Được là danh tiếng ngu si, bất nhân bất nghĩa hồn xa địa đàng tu đâu cho bằng tu nhà thờ cha kính mẹ cũng là chân tu làm con quý tài hiếu nhân phải nên thức tỉnh xét phân tỏ tường đạo hiếu vốn thật nhiệm màu nhân đạo thành rồi thiên đạo là đây thánh thần chúa phật xưa nay cũng nhờ hiếu nghĩa phước xây vạn tòa thời nay nếu có người nào phát tâm truyền tụng hay là ẩn in Cầu cho cha mẹ sống thân, sống thêm tuổi thọ, chết sanh thiên đàng. Cháu con vinh hiển nhiều đời, tai qua nạn khỏi sang giàu bình yên. Chỉ cần kiền tụng in kinh nhờ công đức ấy đăng trình vạn son. Huống chi giảng dạy thế gian, cầu chi đặng đấy hết còn hòa tai. Luân hồi chuyển kiếp làm vua, dân giàu nước mạnh bình yên thái bình. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.